Tháng bảy Vu Lan của chúng ta cũng gọi là cái tháng báo hiếu. Tất cả con cháu nhớ ơn tiên tổ về báo hiếu. Và tháng này gọi là xá tội vong nhân. Là tại sao gọi là xá tội vong nhân? Xá tội tức là tha cho cái tội ấy của cái người đã mất, vong nhân là cái người đã mất. Thế thì tại sao mà thế? Vì cái tháng này à, nhân dân Phật tử quý kính được Tam Bảo, phát tâm làm phước cúng dường hồi hướng cho tiên tổ cho nên ấy, vong nhân tiên tổ của chúng ta nhờ công đức ấy mà được thoát thoát ngạ quỷ hoặc ra khỏi địa ngục cho nên gọi là xá tội nghe không? chứ không phải rằng là chúng ta không làm gì mà vong nhân chúng ta được xá tội đâu nhờ những người trên dương thế này làm những việc phúc thiện cho nên gia tiên tiền tổ chúng ta được thoát địa ngục hoặc thoát kiếp ngạo quỷ cho nên có cái nghĩa gọi là xá tội vong nhân